Các anh chị thân mến, sau khi tìm hiểu về cơ chế hoạt động của sản phẩm, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các quyền lợi, các quyền chọn, các loại phí của sản phẩm an thịnh đầu tư. Phẩm bảo hiểm an thịnh đầu tư có 4 nội dung như sau. Số 1. Giới thiệu về sản phẩm an thịnh đầu tư. Số 2. Đặc tính sản phẩm. Số 3. Quyền lợi sản phẩm. Số 4. Các loại phí. Các anh chị thân mến, Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu quyền chọn của khách hàng, bao gồm có 9 quyền chọn như sau. Từ quyền chọn số 1 đến quyền chọn số 4 với màu xanh đậm, đó là sự khác biệt của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư với sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Từ quyền lợi số 5 đến quyền lợi số 9, đó là những quyền lợi giống với quyền lợi của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các quyền lợi cụ thể. Quyền lợi số 1, đầu tư thêm Quyền lợi số 2 thay đổi tỷ lệ đầu tư. Quyền lợi số 3 chuyển đổi quỹ. Quyền lợi số 4 rút một phần giá trị quỹ hợp đồng. Quyền lợi số 5 thay đổi số tiền bảo hiểm. Quyền lợi số 6 tham gia thêm các sản phẩm bổ sung. Quyền lợi số 7 linh hoạt đóng phí. Quyền lợi số 8 khôi phục hiệu lực hợp đồng. Quyền lợi số 9 chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Chúng ta sẽ đi vào quyền chọn trong đầu tư. Quyền chọn số 1, đầu tư thêm. Khách hàng có quyền đầu tư thêm bất cứ lúc nào sau khi đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản của năm hợp đồng hiện hành. Khoản đầu tư thêm lên đến 10 lần phí cơ bản trên năm. Khoản phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ đầu tư hiện hữu hoặc theo chỉ định của bên mua bảo hiểm. Chúng ta đến quyền chọn trong đầu tư số 2 đó là thay đổi tỷ lệ đầu tư. Khách hàng được quyền thay đổi tỷ lệ phân bổ vào các quỹ, có thể áp dụng cho các kỳ phí tiếp theo hoặc duy nhất cho kỳ phí hiện tại. Tổng tỷ lệ đầu tư của các quỹ là 100%. Khách hàng có thể chỉ định tỷ lệ phân bổ vào các quỹ theo bội số của năm. Bội số của năm là tất cả các số chia hết được cho năm Và tổng tỷ lệ đầu tư vào các quỹ phải là 100%. Các anh chị lưu ý giúp. Chúng ta đến với quyền chọn trong đầu tư số 3, đó là chuyển đổi quỹ. Khách hàng có thể chuyển một phần hay toàn bộ số đơn vị quỹ đầu tư này sang quỹ đầu tư khác. Giá trị hoán đổi tối thiểu là 1 triệu đồng trên một lần. Được miễn phí hoán đổi 4 lần trên một năm. Kể từ lần hoán đổi thứ 5, chi phí hoán đổi là 50.000 đồng cho một lần hoán đổi. Không làm thay đổi tỷ lệ phân bổ vào các quỹ và các kỳ phí tiếp theo. Chúng ta đến với minh họa quyền chọn trong đầu tư số 3, đó là quyền chuyển đổi quỹ. Ví dụ khách hàng chuyển 1 triệu 250 nghìn đồng từ quỹ A sang quỹ B. Giá quỹ A là 10 nghìn đồng và giá quỹ B là 12.500 đồng. Trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp không có chi phí chuyển đổi. Chúng ta sẽ bán đơn vị quỹ A bằng 1 triệu 250 nghìn đồng chia cho 10 nghìn đồng trên một đơn vị quỹ là được 125 đơn vị quỹ mua đơn vị quỹ B bằng 1 triệu 250 nghìn đồng chia 12.500 đồng bằng 100 đơn vị quỹ. Đó là trường hợp không có chi phí chuyển đổi. Trường hợp có chi phí chuyển đổi, bán đơn vị quỹ A là 1 triệu 250 nghìn đồng chia cho 10 nghìn đồng chúng ta sẽ được 125 đơn vị quỹ. Số tiền mua đơn vị quỹ B sẽ bằng 1 triệu 250 nghìn đồng trừ đi cho 50 nghìn đồng chuyển đổi bằng 1 triệu 200 nghìn đồng. Mua đơn vị quỹ B sẽ bằng 1 triệu 200 nghìn đồng chia cho 12.500 đồng bằng 96 đơn vị quỹ. Đó là minh họa chuyển đổi quỹ. Chúng ta đến với quyền chọn trong đầu tư số 4, đó là rút một phần từ giá trị quỹ hợp đồng. Từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi, khách hàng có thể yêu cầu rút một phần từ giá trị quỹ hợp đồng. Giá trị rút trước tối thiểu là 2 triệu đồng trên một lần. Giá trị còn lại là ít nhất 3 tháng chi phí khấu trừ hàng tháng. Khách hàng sẽ bị khấu trừ chi phí rút trước một phần giá trị quỹ hợp đồng. Chúng ta đến với quyền chọn khác, quyền chọn số 5 thay đổi số tiền bảo hiểm. Khách hàng có thể thay đổi số tiền bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện như sau. Kể từ năm hợp đồng thứ hai trở đi, cho phép thay đổi một lần trên một năm, phí bảo hiểm cơ bản và chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi tương ứng. Thay đổi số tiền bảo hiểm có thể là tăng số tiền bảo hiểm hoặc là giảm số tiền bảo hiểm. Đối với tăng số tiền bảo hiểm phải thỏa mãn các điều kiện sau: một người được bảo hiểm không được vượt quá 65 tuổi. 2. Dash Life Việt Nam có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe của người được bảo hiểm. ba Bắt đầu có hiệu lực tại ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm tiếp theo. bốn Đóng thêm phí bảo hiểm cơ bản tương ứng với số tiền bảo hiểm tăng. Trường hợp giảm số tiền bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện sau. một Phí bảo hiểm cơ bản sẽ giảm tương ứng tại ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày yêu cầu được chấp thuận. 2. Không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu. Các anh chị thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu quyền chọn khác với quyền chọn số 6 tham gia các sản phẩm bổ sung. Ngay sau khi tham gia hoặc vào các ngày đáo niên, khách hàng có quyền mua kèm các sản phẩm bổ sung quyền lợi và biểu phí sản phẩm bổ sung tương tự như các sản phẩm tham gia với bảo hiểm liên kết chung. Chi phí ban đầu của sản phẩm bổ sung sẽ bằng chi phí ban đầu của sản phẩm an thịnh đầu tư. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu quyền chọn khác. Quyền chọn số 7, linh hoạt đóng phí. Kể từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi và giá trị quỹ hợp đồng vẫn đủ khấu trừ các khoản chi phí hàng tháng, khách hàng không cần đóng phí đúng định kỳ vẫn được bảo vệ khi giá trị hợp đồng lớn hơn 0 đồng, được tạm ngưng đóng phí, có thể đóng phí thành nhiều lần, được đóng phí thêm khi có khoản tiền dư. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu quyền chọn khác. Quyền chọn số 8, khôi phục hiệu lực hợp đồng. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày mất hiệu lực hợp đồng, khách hàng có quyền khôi phục hợp đồng. Phí khôi phục hợp đồng được quy định tương tự như UL e chi phí quản lý, chi phí rủi ro không khấu trừ trong thời gian mất hiệu lực hợp đồng. Các anh chị thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu quyền chọn khác với quyền chọn số 9, chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Dai Life Việt Nam – Ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm là ngày Daichi Life Việt Nam chấp nhận yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ. Khi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, bên mua bảo hiểm sẽ nhận lại giá trị tiền mặt thực trả tại ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Các anh chị thân mến, chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo trong buổi 4 đó là giá đơn vị đầu tư. Chúng ta sẽ cùng ghi chú các quy định và lưu ý về giá đơn vị quỹ. Việc định giá đơn vị quỹ được thực hiện thường xuyên, một lần trên một tuần. Và giá mua bằng giá bán. Ngày định giá là ngày thứ tư hàng tuần. Thời gian giao dịch chốt giá là 12 giờ trưa thứ tư. Ngày công bố giá là sáng thứ sáu hàng tuần. Khách hàng có thể truy cập thông tin về giá đơn vị quỹ được cập nhật trên website của Daiichi và tại các trung tâm phục vụ khách hàng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu cơ chế giá tương lai. Các giao dịch được thực hiện dựa trên giá đơn vị của lần định giá tiếp theo ngay sau khi nhận được yêu cầu chấp thuận thực hiện giao dịch. Để tìm hiểu chi tiết về cơ chế giá tương lai, Chúng ta sẽ đến với một ví dụ minh họa. Anh A nộp phí vào thứ sáu, anh B nộp phí vào thứ bảy, giá mới được công bố vào sáng thứ năm. Vậy anh A và anh B sẽ mua được đơn vị quỹ vào thứ mấy? Ngày thứ sáu, anh A nộp phí. Ngày thứ bảy, anh B nộp phí. Việc định giá được thực hiện thường xuyên một tuần một lần vào ngày thứ tư là ngày định giá. Vậy anh A và anh B sẽ mua được đơn vị quỹ vào ngày thứ tư. Đó là giá để mua đơn vị quỹ. Tiếp theo là các lưu ý cần thiết về nguyên tắc áp giá. Việc kết sổ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các yêu cầu đã nhận tại Trung tâm Phục vụ Khách hàng lúc 12 giờ trưa thứ Tư và áp giá cho các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã phát hành hoặc các yêu cầu thực hiện trước 12 giờ trưa ngày thứ Tư tuần này mà chưa được áp giá vào cuối ngày thứ Tư. Sau đó, giá công bố trên website hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng vào 9 giờ sáng thứ Sáu. Vậy còn các giao dịch phát sinh sau 12 giờ trưa thứ tư thì sao? Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc yêu cầu nhận tại trung tâm phục vụ khách hàng trong giai đoạn này sẽ được xử lý sau kỳ định giá tuần này. Chúng ta sẽ đến với các loại phí, bao gồm 7 loại phí như sau. Số 1, chi phí ban đầu. Số 2, chi phí bảo hiểm rủi ro. Số 3, chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Số 4, chi phí rút một phần giá trị quỹ hợp đồng. Số 5, chi phí quản lý hợp đồng. Số 6. Chi phí quản lý an thịnh đầu tư. Số 7. Phí chuyển đổi quỹ. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, chi phí ban đầu trong phần các loại phí. Chi phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào tùy thuộc vào năm phí bảo hiểm và được tính theo tỷ lệ sau. Tỷ lệ áp dụng đối với phí bảo hiểm cơ bản năm phí bảo hiểm số 1 là 75%, năm số 2 55%, năm số 3 30%, năm số 4 20%, kể từ năm thứ năm trở đi là 3%. Tỷ lệ áp dụng đối với phí bảo hiểm đóng thêm là 5% trong các năm. Lưu ý, khi có sự tăng lên của phí bảo hiểm cơ bản do tăng số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính hoặc sản phẩm bổ sung, phần phí bảo hiểm tăng thêm này sẽ được khấu trừ chi phí ban đầu trong 12 tháng đầu tiên với tỷ lệ chi phí ban đầu của năm hợp đồng thứ nhất. Sau đó, phần chi phí tăng thêm này sẽ áp dụng tỷ lệ chi phí ban đầu theo năm hợp đồng hiện hành. Chúng ta sẽ đến với nội dung số 2, chi phí bảo hiểm rủi ro trong phần các loại phí. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực vào mỗi ngày kỷ niệm tháng hợp đồng, một số lượng đơn vị quỹ của hợp đồng bảo hiểm sẽ được tự động bán đi để chi trả phí bảo hiểm rủi ro. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi tùy theo độ tuổi hiện tại của người được bảo hiểm tại thời điểm khấu trừ. Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ căn cứ trên độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm. Các anh chị có thể thấy trong phần giá trị quỹ hợp đồng chúng ta sẽ có quỹ tăng trưởng, quỹ phát triển, quỹ bảo toàn. Lúc này vào mỗi một thời điểm sẽ được bán để trừ cho chi phí bảo hiểm rủi ro. Ta sẽ đến với nội dung số 3 chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong phần các loại phí. Chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm tùy thuộc vào năm hợp đồng và tỷ lệ phần trăm trên giá trị trung bình của phí bảo hiểm cơ bản Q5 của 12 tháng liền kế trước đó. Chúng ta sẽ có 5 hợp đồng từ năm số 1 đến năm thứ 5 là tỷ lệ chi phí 100%. Năm số 6 nếu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm tỷ lệ chi phí là 80% phí cơ bản q năm Năm số 7 là 60%, năm số 8 là 40%, năm số 9 là 20%. Từ năm thứ 10 trở đi thì tỷ lệ chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là 0% trên phí bảo hiểm cơ bản quý năm Các anh chị À, đến với nội dung số 4, chi phí rút một phần giá trị quỹ hợp đồng trong phần các loại phí. Chi phí rút một phần giá trị quỹ hợp đồng sẽ được xác định theo tỷ lệ chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tương ứng với tỷ lệ giữa khoản tiền rút ra so với giá trị quỹ hợp đồng tại thời điểm rút. Phí rút một phần giá trị quỹ hợp đồng bằng khoản tiền yêu cầu rút trên giá trị quỹ hợp đồng nhân tỷ lệ chấm dứt hợp đồng nhân phí bảo hiểm cơ bản quy năng. Chúng ta đến với nội dung số 5 chi phí quản lý hợp đồng trong phần các loại phí. Vào mỗi ngày kỷ niệm tháng hợp đồng, một lượng đơn vị quỹ của hợp đồng bảo hiểm sẽ được tự động bán đi để chi trả phí quản lý hợp đồng. Chi phí quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ theo lộ trình sau.

Các anh chị lưu ý giúp ạ. Thứ sáu, đó là chi phí quản lý quỹ của sản phẩm. Mức chi phí quản lý quỹ của từng quỹ An Thịnh đầu tư như sau. 2% một năm tính trên tổng tài sản của quỹ đối với 4 quỹ. Dẫn đầu, tài chính năng động, tăng trưởng và phát triển. Và 0.5% một năm tính trên tổng tài sản của quỹ đối với quỹ bảo toàn. Các anh chị lưu ý, Chi phí này đã được trừ khi công bố giá đơn vị quỹ rồi anh chị nhé.